Hello hello hello Xin chào anh em <laughs> Không hiểu điều gì đang xảy ra mà mà tự nhiên tình cảm anh em tăng lên đột biến <laughs> Thấy không anh em thấy chưa Đấy. Xin chào nha xin chào Không biết tầm này là thứ hai đầu tuần thì anh em đang đi làm việc của mình Đó mà một số anh em vẫn dành thời gian uh, tới đây mình không hiểu điều gì đang xảy ra thế là mình uh, chạy qua mình chạy qua xin chào xin chào không biết có ai đang xem live của tùng không không biết có ai xem live của Tùng không mọi người không biết điều gì đang xảy ra luôn Tùng chúc cho anh em ờ, ngày đầu tuần à, vui vẻ gặt hái được nhiều thành công nha luôn tràn đầy năng lượng nha để Tùng chia sẻ cái bài cái cho đông anh em vào xem anh em ơi chia sẻ cho Tùng đi anh em chia sẻ nào lúc này Tùng đang rất là vui và phấn khởi đây Tùng đang rất là vui và phấn khởi Đang bên vườn của em ờ, hoa lan chín vó nha mọi người à, Mấy Duẩn Lê Duy ạ Chào bác Lý Phụng Văn Chào bạn Đỗ Giang nha à, Mấy hôm nay thì rất là xôm rồi Anh em đang đi đây, siêu tầm đây à, Không ai bảo ai luôn Không ai làm thị trường, không ai gì hết Mà nó hoàn toàn tự nhiên Tùng cho rằng là nó ấm ấm như thế là ok Rất là vui Tuyệt vời anh em à, trong vườn nhà anh em có mặc dù có một vài cây vẫn muốn mua thêm Bảo Duy có năm mười cây thì vẫn muốn mua thêm Bảo Duy tại vì một mặt hoa đáng chơi và quan trọng là bạn mua cái gì mà xong bạn bạn cần bán mà bạn bán được à, như mình cũng đã bán cho một số anh em vừa qua thì à, mình mua lại à, mình mua lại anh em với giá cao hơn nhưng mà anh em lại không bán cái cuộc chơi này rất là rất là mắc cười cuộc chơi này rất là là hay luôn cái lúc mà rẻ ông nào không đổ xô đi bán cái lúc mà giá đất lên á giá ấm ấm lên á thì anh em lại để lại là không không bán rất là xôm anh em xôm và hôm nay à, có chú uh, chú hai Phụng đúng không chú hai Phụng đây mọi người anh em đây đây là đi à, vào vườn hoa lan chín vỏ đây là chủ vườn nha à, mà em mới có những là bốn kỳ bảo duy mà bây giờ bị chú Hai Phụng xốp hai kỳ, xốp hai chậu rồi. Đấy, còn còn một chậu đây đúng không? Ờ, ờ, còn một chậu. Còn một chậu. Đó. Vĩnh Khang không tên luôn anh, ba lượm luôn rồi. À Vĩnh Khang. Vĩnh Khang à <laughs> anh ba lượm Vĩnh Khang không tên. Mọi người thấy chưa? mặc dù anh ba đâu có thiếu uh, Vĩnh Khang hay là không tên nhưng mà anh ba vẫn là đi tới đây xốp xốp hai kỳ <laughs> khôn như anh thì sống không có lâu đâu <laughs> đây em ờ, Lan ờ, chín võ còn một cái kia ờ, Bảo Duy rất là đẹp ai quá à, là kỳ này là anh thắng anh cũng quá khôn một cặp mầm gốc nha cặp mầm gốc này là đang ra mầm gốc tiếp Còn em ba cái dục xuống xe rồi khôn <laughs> khôn như anh thì sống không có lầu đâu tại vì em biết anh tuần tới sẽ giành giật cho nên em lụm ba cái em xuống giấu xe rồi anh anh không có giành anh không có giành giật bây giờ là cái thời giành giật nó qua rồi cái thời làm thị trường thời à, làm bóng bóng nó qua rồi bây giờ anh em hoàn toàn tự nhiên luôn tự nhiên cái này là mấy hôm nay em thấy không nó tự nhiên luôn tự như anh em là thích đi mua tự như anh em là thích bán à, rất là hay rất là tự nhiên luôn Đấy. quá tuyệt vời chào bạn trương cường nhé chào bạn trương cường Đúng rồi bạn Đỗ Giang, đúng rồi phải chúc cho anh em mua được lan. Như bạn Trương Cường, mình bán cho bạn Trương Cường mấy kia ờ, Bảo Duy và kia ờ, đôi mắt Pleiku mà hỏi mua lại. Có lời luôn, lời mấy chục triệu nhưng mà Trương Cường lại không bán. À. Ok bác Lý Phụng Văn nhá. Đây vậy là anh ờ, bác chú Hải Phụng nè là mua hai chậu Bảo Duy. Trong đó có một chậu đăng hoa đấy còn anh à, anh à, anh à, thắng huynh đài là mua một chậu bảo duy đó mua chậu bảo duy còn anh ba là mua một chậu vĩnh khang và một chậu không tên à, đây là em nguyễn đức lượng rất đẹp trai rất đẹp trai phong độ dễ thương bạn tịnh vũ của bạn mình hiện nay bạn đã có um, bảo duy và không tên ở vườn mình rồi nhá mà Pleiku thì là là là sắp có đây chú hai phụng này đây ok quá tuyệt vời này mọi người ạ à, chào bác đoàn công nha chào bác đoàn công ok ngắm hoa đúng không đây đây đây đây có hoa luôn không hiểu tại sao nó là một sự rất là trùng hợp luôn một sự rất là trùng hợp luôn bảo duy đây bảo duy nở phơi pha anh Tùng anh vào nãy giờ anh mới vô vấn đề đây đây là bông hoa nở tại vườn em ờ, chín bó nha rất là đẹp luôn và vừa rồi ờ, cũng ờ, vườn nào nở mấy bông nha dạ, quá đẹp luôn cũng là một cái lúc mà thị trường anh em đang đi mua mua bán bán rất là nhiều xôm xôm rất là nhiều và các nhà đầu tư mới bắt đầu là xuống tiền người ta thấy anh em mình á mua rồi bán bắt đầu nhà đầu tư họ có cái niềm tin bắt đầu họ họ bắt đầu xuống tiền Mọi người thấy mấy hôm nay là Tùng không bán bảo Duy đúng không? À, mấy hôm nay là hôm trước thì Tùng bán và mấy hôm nay là Tùng không bán bảo Duy nha anh em. Ừ, Đấy, bảo Duy nè. Bảo Duy luôn luôn là xuất sắc, luôn luôn hot, hot từ đầu tới giờ luôn. Ví dụ các cây tầm siêu VIP hay là các cây tầm thấp thì có lúc uh, thịnh lúc suy, nhưng mà cây Bảo Duy thì luôn luôn hot từ đầu tới giờ luôn nha anh em. Quá tuyệt vời. Ok, em chào anh Đinh Văn Nhâm ạ. Em chào anh. Anh Đinh Văn Nhâm cũng là một người ờ, yêu hoa lan một người yêu Hoa Lan, đam mê và siêu tầm và luôn luôn có niềm tin vào các ngành Hoa Lan. <laughs> Cái gì anh ba, anh làm gì anh phải ôm gì anh ba? Hả? Đi xuống. Nhà anh có đâu có thiếu Bảo Duy đâu mà anh lại lại lại cứ mẹ cứ máu thế. Đây không, không? tên Vĩnh Khang. Đó. Ôm hết vậy. Không tên Vĩnh Khang hả? Ok. Đi trước đón đầu ha. Rồi ờ, rồi, sách chào Bảo Duy luôn. Ok. Cảm ơn bạn Trương Cường đã chia sẻ nha. Chào bác Đoàn Công chào thuận thuận đó thuận đo à, mọi người đấy đấy là không có ai không có ai làm được thị trường mà thị trường là của chung là tự nhiên thì mấy hôm nay là tự nhiên anh em đi mua cây tự nhiên anh em bán cây mấy hôm trước tùng bán nhưng mà mọi người thấy mấy hôm nay là tùng không bán bảo duy tùng đang ủ mưu <laughs> à. còn anh em hỏi quá thì mình mới bán thôi nha anh em nhé đây mọi người à, tự báo nhau và à, và và và tự hiểu được cuộc chơi như thế nào ok uh, nguyễn hải nhá ok ba anh tài phát hương nha anh tài phát hương à, là một uh, doanh nhân cũng rất đam mê hoa lan và cũng đã đầu tư rất là nhiều mặc dù uh, đang ở ngoài khơi xa nhưng mà anh à, vẫn có một cái niềm tin vẫn có một cái niềm tin à, vô cùng mãnh liệt à, cho cái à, ngành nghề hoa lan chúng ta vẫn làm một cái ngành nghề truyền thống của mình tuy nhiên với ngành hoa lan thì bây giờ mới bắt đầu chấm nở như mọi người biết đấy vừa rồi là thủ thủ tướng phạm minh chính à, được đất nước đất nước xinh đẹp Singapore là đặt tên một loài hoa lan hoa lan với nước mình thì bây giờ mới bắt đầu phát triển nhưng mà hoa lan đối với Singapore là một đất nước phát triển à, mạnh về kinh tế à, cũng như văn hóa xã hội rồi chính trị nhưng mà hoa lan là quốc hoa của của Singapore nha mọi người còn như như hoa lan của đất nước mình thì bây giờ mới bắt đầu phát triển và hiệp hội bây giờ đang trên là là là thành lập chính thức vừa rồi thì có những cuộc họp uh, ờ, chuẩn bị quan trọng để chuẩn bị cho các đại hội À, lần thứ nhất đầu tiên. Sau đó thì Hiệp hội Hoa Lan Việt Nam sẽ được chính thức à, cấp phép để à, để làm con dấu. Thì khi đó sẽ là là là là là được nhà nước công nhận là một ngành nghề riêng biệt so với uh, khác biệt với hoàn uh, khác biệt hoàn toàn với lại cái ngành nghề nông nghiệp khác biệt hoàn toàn với uh, ngành nghề sinh vật cảnh hoa lan phát triển mạnh rồi à, cho nên là hiệp hội ra đời thì khẳng định một cái ngành nghề đó là ngành nghề hoa lan à, chứ không phải là một cái chung trong ngành nông nghiệp cũng không phải chung trong một cái ngành à, sinh vật cảnh chào bác Tèo Nguyễn nha chào Nguyễn Hưng chào bác Nguyễn Hưng à, Nguyễn Ngâu ơi Nguyễn Ngâu à, inbox cho mình nhé rừng Ngọc đếm ơi <laughs> ai lùa được ai tôi có lùa bạn được không hay bạn có lùa tôi được không <laughs> ai thích mua thì mua ai thích bán thì bán tôi có như thế nào tôi tôi bán à, bạn ưng thì mua ai ưng thì ai thích thì mua thôi Ok, hơi hơi nắng, mình sẽ đi xuống dưới một chút chút tâm sự với anh em. À, nói chung là bây giờ mà mà cái cây hoa lan à, mà bữa trước đây là bạc tỷ hoặc nhiều tỷ một cây mà bây giờ nó nó nó ở mức là mấy triệu mấy chục triệu và cao nhất cũng chỉ là mấy trăm triệu một kỳ thôi thì uh, đây là một cái cái uh, thời gian mà rất là tuyệt vời để cho anh em đam mê có thể siêu tầm hoặc là anh em nào mà uh, muốn làm kinh tế thì dễ dàng hơn tụi nó nhìn cái máy này thì Tùng đọc cái comment của mọi người Em chào anh Mai Thanh Hòa nhá Em xin lỗi anh Em lung bu quá mấy hai hôm nay em đi à, đi Châu Đốc Thành ra em quên em chưa chụp cây gửi anh được Anh à, Mai Thanh Hòa là rất đam mê Một người rất đam mê và anh đang muốn siêu tầm à, Một cái kia bảo duy bé bé Và kia không tên bé bé Mà anh kêu mình chụp hình cho anh mà mấy hôm nay Mấy hôm nay mình chưa có chụp được đấy À cũng không nóng lắm Không nóng nha, nha, nha bác Đông Phương ơi Mà là ấm ấm rồi ấm ấm anh em cứ đi mua rồi bán là hoàn toàn tự nhiên hoàn toàn tự nguyện không có ai lùa không có ai vây không có ai làm thị trường hết đó mới là là cái thị trường rất là thật và đương nhiên bây giờ anh anh em người ta khôn lắm người ta sẽ không mua đi mua những cái vườn mà không có tâm tại vì đi mua những cái vườn không có tâm á, thứ nhất là người ta đã không có tâm rồi anh em vừa rồi là chất lọc hết rồi thằng nào không có tâm là người ta biết đúng không và anh em mua những vườn mà uy tín hoa nở tại vườn à, và cái chủ vườn đó họ xác định là cuộc chơi lâu dài thì mới có hội đúng không mới có hội mới có thuyền mới cùng chiến đấu đúng không anh em còn mua của cái thằng mà nó cho bạn có mua rẻ mua rẻ của thằng A ở chân Thành chẳng hạn nó đang bán cây đi sổ xả cây đi để nó nghỉ chưa lan thì ông mua nó mai mốt sai cây ông hỏi ai là một mà cho dù đúng cây hỏi ông ông ờ, Đinh Văn Nhâm ơi trước ông mua cây của ai bảo ông mua cái thằng đó ủ mẹ thằng đó nó bán cây nó xả vườn nó nó nghỉ chơi mẹ nó rồi. chơi rồi <laughs> nó nghỉ chơi rồi ai à, nó xả vườn để nó nó nó, nó tận thu rồi thì chơi với ai chơi với những thằng như thằng thanh tùng cái này thằng phương trọng cái này đúng không chơi cuộc chiến nó nó lâu dài xác định là một ngành nghề đừng đừng chơi với cái thằng không có tóc và thằng có vầy cộng tóc lay que lỡ có sai cây thì lấy gì nắm nhưng mà cây chuẩn đó chào bác linh ngọc chị nha tôi nói bạn các bạn các bạn nghe này cho dù là chuẩn hoa chuẩn cây đang tâm sự tùng hỏi mọi người nhá bây giờ mọi người mua cũng là một kỳ rồi anh ba đã sách là người đẹp không tin à, vĩnh khang và báo duy báo duy nha hoa lan chín vó là đứt bóng quân thù rồi hàng nào không quan trọng nha bác uh, salon siêu rẻ thằng nào không chồng thao nguyên này chắc là phải chặn thao nguyên luôn thao nguyên thảo nguyễn này là chắc là mình phải chặn luôn nhưng mà à, mình sẽ làm việc sau ý mình đang nói với anh em á bây giờ anh em mua cho dù cây chuẩn giống cho dù là cây rẻ nhưng anh em mua của một thằng á anh em phải tìm hiểu nó đang xả nó bán để nó không chơi lan nữa yeah. nó sẽ mở cái này cái kia đúng không rồi có một số thằng á là nó nó bán và nó tận thu nó cứ nói là nó chơi đến cuối đời nhưng mà nó bán để nó tận thu đấy thì cũng không bằng anh em mua của một người Tùng không nói là mua của Tùng nhé, không bằng anh em mua của một người mà họ đang chơi lan họ đang nhiệt huyết với cây lan họ đang chăm sóc vườn lan một cách tử tế đó mình chọn lọc mà mình mua cho dù là là thằng kia chuẩn giống à thằng kia chuẩn giống à, cho dù là cây của thằng kia cũng bằng cây của người khác đó thì anh em mình, mình chọn mua nên mua của ai khi hỏi nguồn anh em mua của ai đúng không mẹ người ta đang ghét thằng đó mà ông mới mua của thằng đó người ta không thích như vậy chào em trai chưa đức dũng nha chào em đặng quốc vinh chào anh đặng quốc vinh ạ em chào anh à, akpa paris anh em uh, tự nhiên các anh em đi mua cây <laughs> tự nhiên các anh em đi mua cây tự nhiên các anh em bán cây rất là tự nhiên đúng rồi bác đoàn công nó bán cây mà nó đút tiền vào kết thì mình cũng không nên mua nó phải mua nó phải đi mua chứ mẹ tùng mày mua hơn 160 tỷ thì bây giờ tùng có tùng bán chia sẻ cho anh em đó. còn những thằng mà nó ăn no rồi nó ăn nhiều rồi thì bây giờ mình mua của nó khác gì ủng hộ nó ăn tiếp đúng không các anh em không mua của tùng vẫn được anh em mua của người khác đúng không anh em mua người khác người ta đang còn nhiệt huyết tâm huyết với cây lan còn mấy thằng em vừa rồi mình đăng ấy mẹ lúc thị trường mà ảm đạm nó giấu mặt ấy nó trốn hết trơn đủ thứ đời mấy hôm nay lan bắt đầu là hả à, xôm xôm lên bắt đầu nó đăng cây nó bán Trương cùng với bạn làm việc với cái người mà nhận à, nhận cây đi Bây giờ tôi gửi cho người ta mà đến lúc uh, cái nhà xe để gọi cho người ta để lấy cây đem đi thì thì thì, thì à, lại lại liên lạc không được cho nên là cây đi qua rồi à, xe đi luôn rồi cho nên có khi là phải ngày mai lại phải gửi lại em chào anh Huy Lê ok à, Long Lê đúng không anh em mua cây ở cái vườn mà cây hoa nở chuẩn giống đó. hoặc là mua của vườn anh em nhiệt huyết nhiệt tình họ làm ăn có quyền giữ tiền ok tốt đó họ có quyền giữ kệ họ thôi tôi có quyền giữ kệ tôi thôi có ai cấm được đâu Ủa mấy Tóm là ý Tùng đang muốn nói là anh em chọn người mà chơi Còn tùy anh em chứ tôi có bắt anh em mua của tôi được đâu Tôi có bắt anh em mua của ông A, ông B, ông C được đâu Nhưng mà chọn người mà chơi Em chào anh Kỳ, anh Trần ờ, Anh là <laughs> nha tuấn tuấn đo tuấn đo tuấn đỏ nha bạn có quyền giữ tiền và những thằng này thằng kia anh này này anh nọ em này em kia rồi những anh em chơi với nhau họ có quyền giữ tiền họ có quyền mua của bất kỳ ai đúng không họ có quyền không mua họ có có cây thì họ bán tôi có cây bây giờ tôi bán tôi bán uh, long khánh đây tôi bán kinh bắc tôi bán bờ lê cu không tên đây là tôi tôi mua